Chứng tình ca buồn này em viết dành cho người này Vì những yêu thương nồng danh người đến đây tay cầm tay chúa sự men cay mượn lời Ước hẹn bên nhau trọn đời Dậm dừng